Xin chào mọi người, mình là Huyền Thanh Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một series kiến thức về SEO căn bản dành cho người mới bắt đầu. Thì nhờ vào những kiến thức này các bạn có thể kinh doanh một cách hiệu quả hơn hay chỉ đơn giản là bán được nhiều sản phẩm của mình hơn. Bất kể bạn là người chưa biết gì về SEO hay là đã biết căn bản về SEO rồi thì đây vẫn chính là khóa học mà các bạn đang cần. Và sau khi kết thúc khóa học, bạn sẽ nắm được những bước tổng quan nhất về SEO như là tạo cửa hàng hay cài đặt công cụ. Kèm theo đó, chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn 3 bước để làm SEO một cách đơn giản mà hiệu quả nhất. Vậy thì hẹn gặp các bạn vào các bài học tiếp theo về SEO nhé